diện tích rất là rộng hướng nhà là hướng tây bắc mặt tiền của ngôi nhà 4m8 và chiều dài của ngôi nhà thì lát nữa nếu như quý khách hàng nào quan tâm nó sẽ gửi sổ trực tiếp cho quý vị nhé để quý vị có thể xem thực tế sổ còn cái căn nhà này thì không bị lỗi phong thủy không đường đâm không top hậu quý vị nha không gần đình chùa miếu mạo đây là cái phần ngọc ánh đang đứng là sân riêng của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị tương đối là rộng rãi để quý vị có thể để xe chế biến đồ tươi sống ở đây rất là hợp lý với cái phần cổng riêng thì có cái cửa sắt riêng cửa sắt sơn tĩnh điện với vị trí này thì gần với gì ạ gần với gần nhất là chợ Hà Đông gần cầu đen cầu trắng gần với bệnh viện quân y 103 bệnh viện ca Tân Triều bệnh viện bỏng quốc gia và với cái thiết kế ngôi nhà ngoài cái phần sân cổng riêng thiết kế gạch riêng đây tam cấp đi lên trên này bậc tam cấp và thiết kế của ngôi nhà cửa chính của ngôi nhà là cửa gỗ quý vị nha mời quý vị theo em vào khám phá phần phòng tầng 1 của ngôi nhà ngoài đang đứng ở đây là phần phòng không gian phòng khách toàn bộ phần phòng khách đã được hoàn thiện chỉnh chu xong hết quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện gạch lát nền kích thước gạch 60 60 với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được luôn giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần bình luận miêu tả quý vị nhé quý vị muốn xem giá bán thì bấm vào thực tế cho Ngọc Ánh à, sổ đỏ tất nhiên luôn luôn chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu từ vị trí ngôi nhà này cách với lại chợ Hà Đông nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi gần cầu đen cầu trắng nói chung với căn nhà này Phương Hà Cầu quận Hà Đông thành phố Hà Nội rất là gần với chợ Hà Đông cho quý vị có thể quý vị nào mà muốn đường to ờ, muốn diện tích rộng gần với vị trí đấy thì có thể liên hệ ngay trực tiếp với lại Ngọc Ánh hướng nhà là hướng Tây Bắc đây là cái phần kệ tivi chủ nhà lắp đặt sẵn cho mình rồi ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho mình một vách CNC rất là hợp lý đây là cái phần không gian phòng bếp thưa quý vị Toàn bộ cái phần của bếp thì gần như là đã xong hết cho quý vị rồi Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite Phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi Căn nhà này chỉ việc tách vali về và ở ngay Phần ờ, phòng khách cũng như phòng bếp đều được chủ nhà thiết kế hệ thống trần thạch cao lắp cho phòng khách riêng, phòng bếp riêng mỗi bên một chiếc quạt trần quý vị nhé. Ngoài ra, tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 ạ. Với cái vị trí ngôi nhà này thì đi lại giao thông tương đối là thuận tiện cũng như là về cái diện tích thì rất nhiều quý khách hàng thích mặt tiền rộng này ờ, diện tích rộng này nó thiết kế ờ, tương đối là hợp lý với cái phần à, cầu thang đi lên đây mọi người có thể nhìn thực tế rất là rộng à, với mặt bậc của bậc cầu thang à, thì ở đây là ốp đá tự nhiên cũng như là cố trắng với phần à, hoàn thiện tay vịn cầu thang thì ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ cho quý vị và sau đây ngoài xin mời quý vị lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà 52 mét này ra sao Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 2 của ngôi nhà Trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị như sau Hành lang giữa tương đối là rộng thiết kế hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây, phòng ngủ đầu tiên thiết kế rất là rộng, gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ hết. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đó. Hành lang đi vào 1m2 giữa hai phòng đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài căn nhà này thì có một chút chút về cái phần hoàn thiện dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây xung quanh dân cư hàng xóm đông đúc thân thiện nói chung với cái căn nhà này thì vị trí đi lại tiện hàng xóm đông đúc khu dân cư đông đúc trung tâm của quận hà đông đây phòng phòng tất cả các phòng đều thiết kế hệ thống ống chờ dây chờ át chờ cũng như hệ thống trần thạch cao cho quý vị xong hết rồi Phòng vệ sinh sử dụng ở giữa cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh nha quý vị. Đây. Hệ thống trần thạch cao này, lavabo này. Bồn cầu liền khối. Ở đây thì sử dụng nước sạch hết cả rồi quý vị nha. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, hai phòng trước và sau như vậy lên trên phía tầng 3 chúng ta có 4 phòng ngủ riêng. Đây. Các phòng ngủ ở phía bên ngoài đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà, nói xin nhắc lại, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Diện tích sổ đỏ của căn nhà này 52 m vuông. Cửa thông phòng đây. Hành lang đi vào giữa hai phòng rất là rộng. Đây. Phòng ngủ ở phía bên trong. Cửa sổ ở phía bên hông ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị xong xuôi đầy đủ dọn đồ về ở ngay đó có hỗ trợ vay vốn ngân hàng sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh quý vị nhé phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng trước và sau ạ đây bồn cầu hệ thống sen cây tắm nóng lạnh là ba bô bàn đá đó nói chung là đầy đủ chỉn chu tất cả các phòng vệ sinh đều được chủ ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần tương đối là sạch sẽ mời quý vị theo em lên tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà nha và quý vị ơi ngọc anh đang đứng ở đây tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời cực kỳ là thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang tiếp theo tầng 4 để đây cho quý vị phần để máy giặt đây công năng sử dụng riêng tiếp theo tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng thực ra cái phòng này thiết kế riêng Quý vị có thể là phòng thờ, phòng làm việc Công năng sử dụng thì tùy thuộc vào mỗi một hộ gia đình Đây là Ngọc Ánh review theo cảm quan cá nhân Đó Tất cả các phòng ánh sáng đều rất là tự nhiên vào trong không gian phòng Phần còn lại sân phơi Thì đây Tương đối là rộng Căn nhà này đổ trần full 4 tầng mọi người nhé Đó